Chào các bạn lại là mình Ốc Buôn Hồ Review đây hôm nay ngẫu hứng mình lại tiếp tục review gửi đến các bạn bộ phim vô cùng hấp dẫn với những pha đánh đấm và săn đuổi vô cùng gay cấn bộ phim được mang tên mục tiêu khó thiệt nào chúng ta hãy cùng ốc review bộ phim này nhé Maria là một viên kim tiểu thư con nhà giàu thân thế của cô đáng giá nhìn thì sở thích lớn nhất mỗi ngày là bắt hai bên tay không tất sóc bắt chúng chạy ngang trước mặt mình sau đó ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết chúng một cách vô tình nhưng rất nhanh cô đã chơi chán trò chơi nhàm chán này để thể hiện cảm giác gian ngồi kích Thích hơn con mồi tiếp theo của cô là một tay đấm bóc não làm đã giải nghệ người đàn ông này tên là Boy ca thắng trước anh còn làm mưa làm gió trên sàn đấu nhưng một lần không may mắn anh đã đánh. Chết người anh em do lương tâm cắn cướp Boy ca đã quyết định rời khỏi sàn đấu một mình đi đến Bangkok ở đây anh cả ngày rượu chè bê bếp nước tỉnh táo thì đấm đá trong các câu lạc bộ ngầm mục đích anh việc để người khác đánh chết cho xong nhưng anh đi các câu lạc bộ gần đến nay chưa có đối thủ xứng tầm cho đến một hôm để kiếm tiền sống qua ngày anh đã tham gia một cuộc thi đấu do đám nhà giàu tổ chiếc đối phương cũng là một tay đấm có nhiều kinh nghiệm hai người ngang tài ngang sức trận đấu kịch tính không phân thắng tại chiến đám nhà giàu bên dưới vô cùng hưng phấn nhưng bay ta là vua quyền anh cuối cùng anh dựa vào sức mình lật ngược tình thế đạp ngã đối thủ nhưng ai ngờ người đó đánh không lại liền bắt đầu chơi bẩn lao mạnh về phía trước cắm mạnh vào cổ của boy ta chọc tức boy ta đốt này thật sự điên tiết anh đấm liên tục vào hắn ta đánh cho hắn không bỏ dậy được nữa biểu hiện xuất sắc của boy ta khiến đám nhà giàu chú ý ông ta tên là mắt sau khi trận đấu kết thúc thì lập tức đến tìm voi cam mong anh có thể tham gia trận đấu sinh tử mà mình tổ chức không chỉ có rất nhiều cao thủ khắp nơi trên thế giới đến tham gia phần thưởng cuối cùng lên đến 10 triệu đô la Mỹ voi ca căn bản. Không quan tâm đến tiền bạc nhưng về đến nhà đột nhiên nhớ đến người anh em có một bạn gái để bù đắp cho cô anh quyết định tham gia trận đấu này ngày hôm sau anh đến tìm bắt hai người xuất phát bay đến vùng núi hẻo lánh ở Myanmar nơi đây là khu vực đặc biệt cho đội quân địa phương cai quản họ bị mắc dùng một số tiền lớn để mua chuộc cho phép những người giàu có trên toàn thế giới đến đây săn mối. Motoy Magia à, cũng là một người trong số đó ngoài cô ra còn có hai bố con tên Michael và Miner đến từ Tây Ban Nha nhà thiết kế trò chơi sinh tử Johnson thợ săn Billy Nam chính nhìn thấy bọn họ thế. Nói hết người rõ ràng nói là thi đấu việt Anh sao đến cả sàn đấu cũng không có mà toàn là những người xa lạ mắc nói với anh cả khu rừng 500 km có điều là sàn đấu anh có thể chơi đùa thỏa thích sau đó. bước cho Boy ra một túi đá quý 10 triệu đô nói với anh chỉ cần an toàn thoát ra từ trong tay những người này và đến biên giới thì số đó quý này chính là của anh không đợi cho anh từ chối đám người đã bắt đầu chọn vũ khí cho mình toàn bộ là những vũ khí giết người hàng đầu để làm mẫu cho Boyka chúng tôi ý giết chết hai tên tử tù lúc này Boyka mới ý thức được đây căn bản không phải thi đấu quyền anh gì cả mà là một trò chơi săn bắn con mồi và bản thân chính anh là con mồi của bọn chúng Boyka đang định bỏ đi thì bị vài tên lính chế súng vào không còn đường lui anh chỉ biết cầm túi đá quý và bình nước rồi xuất phát boy cao vừa đi vào trong rừng đám nhà giàu được trang bị vũ khí liền bám theo sau miner dựa vào dấu vết trên đám cỏ phán đoán thuộc đường đi của boy cao ông ta muốn tự mình giết chết con mồi lên đã men theo con suối để tìm kiếm quả nhiên nhìn thấy boy cao đang uống nước lập tức xả súng về gì anh bị anh bây giờ bị bắn vợ anh lập tức đứng dậy trốn sau góc cây đợi đến khi Miner tiến đến gần anh lập tức nhấn ông ta xuống nước một phát rồi lại một cú đấm thẳng mặt ông ta Miner sợ hãi cầu xin liên tục lao ra đang định bỏ qua cho ông ta thì bất ngờ ông ta rút rồi cui hiện ra đánh lén rồi lại rút dao găm ra muốn kết liễu boy ca thấy đổi phương cố rất không chịu tỉnh boy ca tức giận đấm mạnh vào bụng ông ta sau đó mắc một cái khiến Miner bay ra xa những sợi xanh các nghe thấy tiếng liền đi đến phát hiện ra boy ca trong nước lập tức rút vũ khí ra thi nhau bắn boy ca vừa lăn lửa vào vội vàng bỏ chạy để kịch tính cho trò chơi một tên thợ săn vòm lý ra khẩu súng Bazooka Kaza bắn làm voi ca bị làm sóng xung kích cực lớn đánh văng xuống sườn núi mãi đến khi đâm phải con voi mới dừng lại chủ nhân của con voi là cô gái dân địa phương tên là Thâu hai người trao. Đổi vài câu đơn giản voi ca cũng biết được anh trai của cô cũng từng bị người khác đuổi giết mãi đến nay vẫn chưa có tin tức gì thấy voi ca không phải người xấu Thâu quyết định chỉ đường cho anh Quang. Biên giới đám thợ săn không tìm thấy voi ca đã lấy phở lai cam tham gia rất nhanh liền phát hiện ra tung tích của hai người lập tức cho Mazia cho người đuổi theo hai tên lái mô tô vặn ra hết cỡ lao. để phía Nam chính boy ca chạy lấy đà nhảy lên không trung một cú đá bay hai tên sau đó anh bảo theo trốn đi còn mình đánh lạc hướng đám thợ săn Maria đuổi theo sát phía sau thấy không ngừng về phía trước. Boy ca khó khăn né tránh đến đường cùng anh quay đầu xe lại bắn nước bắt mồi về phía đôi ý phương Maria lập tức bị đánh ngã cô dứt khoát vứt mũ bảo hiểm đánh nhau tay đôi với boy ca đòn nào cũng là đồng chế mạp đánh cho ca không còn sức chống trả nhưng dù gì cô vẫn là phụ nữ thể lực rất nhanh đã cạn kiệt Boyka ta đúng thời tôi đạp mạnh vào bụng của cô trực tiếp đạp bay người ta đi tiếp đó anh đặt ga nhanh chóng rời đi ở bên kia thâu không may bị bố Mai Tân phát hiện bị đối phương đánh trong một trận sau khi khống chế được hắn gọi con trai cùng nhau chống đẩy người phụ nữ này ai ngờ rô. Bin không hề hứng thú với việc này ông bố huấn luyện sắt thành thép lúc này thâu cắn mạnh vào ông ta sau đó với lấy con dao giết chết ông ra sau đó boy ca tìm được cô hai người lập tức chạy vào trong. Dừng trong một cánh đồng họ phát hiện một con trâu bị cháy thui lập tức ý thức được đây là bãi nhìn hai người chỉ có thể đứng yên không động đậy mắt đi theo thiết bị định vị trên túi đá quý mà tìm được vị trí chính xác của hai người ông ta nói với đám người không còn lo lắng bây giờ con mồi đã bị mắc kẹt tiếp theo từ từ thưởng thức là được ai ngờ Jody muốn trả thù cho bố lên cầm súng xông vào bãi nhìn boy ta tung người lên bắn tên trên không trúng ngay chỗ hiểm của anh ta khẩu súng rơi xuống vừa hay đập vào quả mình dưới chân bù một tiếng khiến cho đống mình xung quanh nổ tung boy ta vội vàng kéo thâu bỏ chạy hai người tìm một nơi để ẩn náu vừa hay phát hiện một hang động ở đây hai người phát hiện anh trai mất tích của thâu hóa ra khi anh tham gia trò chơi săn bắn dựa vào địa hình quen Thuộc mới may mắn sống sót nhưng do vết thương quá nặng nên chỉ tạm thời trốn ở đây. Ba người quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm khi tỉnh dậy Boy Ca phát hiện đá quý trên người đã bị trộm mất anh vội. và đi ra ngoài phát hiện hai anh em đã ăn trộm đá quý và bị đám thợ săn trói vào đường sắt Boy Ca lén lút bỏ lên dưới cầu phát hiện Michael đang quay lén người mắt Boy Ca lập tức đi tới sau lưng khống chế hắn ta làm con tin sau đó bắt anh ta làm con tin đi tới trước đám thợ săn muốn dùng mạng sống của anh ta để đổi lấy hai anh em do Michael là khách hàng lên mắt nhẹ nhàng đồng ý Boy ca bảo Hai anh em đi trước vào mình kéo theo Michael từ từ tiến dần sau đó đánh nhau với tên vệ sĩ đầu chọc hai người đánh vừa nổ súng không ai chịu nhường ai trận đấu diễn ra rất kịch liệt khi hai bên đang rằng có boy ca nhanh tay bắn rơi cung tên trong tay mắc tiếp đó đá bay khẩu súng trên tay tên đầu chọc rồi đạp bay hắn ta sau đó nhảy xuống sông không dây dưa với đám bọn họ nữa giữa sông anh gặp được hai anh em đến cứu mình thâu trả lại đá quý cho boy ca và giải thích tại sao lại làm như vậy hóa ra vô định dùng đá quý để đổi lại quê hương trong tay quân đội biết được sự thật boy ca cũng không để trong lòng dù sao đá tí đã được trả lại còn mắt bên này biết được Michael quay lén suốt dọc đường nếu bị anh ta công bố ra bên ngoài thì hậu quả sẽ không thể lường được mắt tức giận giết chết Michael. Đám boy ca thuận theo dòng nước đến gần biên giới đám thợ săn căn cứ vào định vị mà đuổi đến boy ca biết nếu hai anh em còn đi theo mình thì sẽ gặp nguy hiểm nên đã đưa video mà Michael quay lén mắt cho thâu bảo họ mau chóng rời đi còn anh thì lái thuyền thu hút hỏa lực của kẻ địch nhân lúc đám thợ săn không chú ý anh bắn nổ bình xăng sau đó đặt ra đi thẳng về phía biên giới đám thợ săn đang ngồi theo phía sau bắt lái trực thăng xả súng xuống bên dưới để tránh đạn voi ca chỉ chạy trốn lên bờ cầm lấy một khẩu súng hạ gục tất cả kẻ địch xung quanh sau đó trèo lên trên cầu nhưng ai ngờ vừa trèo lên trên thì bị mắc chặn đường hắn bắt lấy một đứa bé để uy hiếp boy ca giao đá tính ra boy ca hết cách thì đành đi ra một cuộc đại chiến sắp bắt đầu mắc và năm tên cao thủ đến sâu lâu với boy ca bọn chúng cùng nhau xông đến đánh cho boy ca có hơi lúng túng nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh dần dần tìm lại được cảm giác liên tiếp bốn cú đá hạ gục bốn người đàn ông người phụ nữ cuối cùng cũng bị anh vặn cổ lại đấm một phát vào ảnh đại diện ngã xuống cuối cùng chỉ giữ lại tên đầu chọc hắn đặt thể hình Boyka vào trong mắt lúc đánh nhau hắn cảm thấy không ổn nhưng lúc này đã quá muộn Boyka lấy. Ra chiêu thức vô địch quay người đạp một cú đá đánh cho hắn ta không nào bò dậy được nữa mắt thấy vậy cũng không dám chơi nữa rút súng ra định giải quyết Boyka Boyka nhanh chóng kéo tên đầu chọc ra. Đỡ đạn giúp mình tiếp theo đá bay người mắt đè ông ta xuống rồi cho một trận no đòn quân đội địa phương thấy mắt đã vô dụng liền dùng súng tiện ông ta lên đường cuối phim Boyka mua một căn biệt thự cho bạn gái của người anh em cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ của cô ta khúc mắc trong lòng anh cũng được gỡ bỏ lộ ra nụ cười đã mất từ lâu bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc mọi người thấy sao về bộ phim N anh hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để ốc biết nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ ốc buôn hồ nha chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công bye bye